Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 13, trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Do cái cái hỏi này á, thầy mới trở trở lại, trở lại cái thứ chánh cần để ừ, đình lại cái tứ niệm xứ <coughs> để trả lời cho nó rõ ràng ở trong cái pháp tứ chánh cần để chúng ta biết tu tứ chánh cần không có nghĩa là tu thiền đông độ không có nghĩa là chẳng niệm thiền niệm ác chứ không khéo rồi nói chúng ta sẽ tu à, niệm thiền niệm ác à, cho nên phân biệt được như vậy thì chúng ta thấy rõ rồi bây giờ thì ờ, trước khi mà học ờ, tứ niệm xứ tiếp tục học những chi tiết của tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ ha, sẽ à, nghe những câu hỏi vấn đạo vì cái những cái vấn đạo này nó cũng có cái liên quan ở trong cái cuộc sống tu hành của chúng ta cho nên trong cái năm nay là cái năm mà chúng ta học giới hành mà cái vấn đạo nó làm sáng tỏ tức là cái hỏi nó làm sáng tỏ cho cái con đường mà thực hành của chúng ta hơn làm chúng ta hiểu từng những cái danh từ từng những cái cái cái hành động tu tập cái đúng cái sai để từng đó chúng ta tu tập cho nó đúng nó không có còn tu sai nữa vì nhiều khi thầy ờ, bận công việc à, không có gần bên các con thì trong khi sai thì các con tu sai thì các con ôm lấy chịu chờ thầy về hoặc là chờ có, có gặp thầy thì lúc bây giờ ờ, nó sẽ lạc rất xa cái thời gian rất dài nó sẽ khó xả à, cho nên hôm nay á, thì à, trong cái phần dẫn đạo thì ừ, à, cô cũng đứng ở trong cái góc độ mà qua những cái bài giảng tuy rằng cô không có dự nghe nhưng mà mỗi lần giảng rồi thì về thì cô có trực tiếp đến hỏi thầy thì thầy có tóm lược lại những cái ý trong cái ngày cái buổi dạy đó như thế nào để cho cô à, theo đó mà cô hỏi thầy à, để rút tỉa qua những cái à, cái danh từ cũng như là cái kinh nghiệm à, mà cô có hiểu biết được cái phần mà thực tập của mình rồi cô rút tỉa ra cô hỏi thầy à, con có đúng hay sai theo cái giáo lý của đạo Phật cho nên trong cái năm này năm nay mà chúng ta học về cái giới hành à, nó rất là có giá trị mà hầu hết là có một số người rất là thiếu phước mà không được nghe cái những cái điều này à, thì thầy nghĩ rằng à, một ngày nào đó thì trong cái những cái bài mà dẫn đạo này nó cũng sẽ thành in thành sách à, để nó chỉ cho rõ chúng ta hiểu biết con đường tu tập của chúng ta đúng theo đạo Phật như thế nào. Bây giờ về phần vấn đạo thì thầy chân thành hỏi thầy kính bạch thầy con dùng câu pháp hướng thân tâm như cục đất phải ly dục ly bất thiện pháp à, không còn tham sân si không còn trộm cắp không còn sát sanh, không còn dâm dục, không còn nói giọng ngữ, không còn nói lời phù phiếm, à, không nói lời hung ác, không nói lời lưỡng thình lưỡng ngữ à, để tu tập tứ chánh cần. Ngoài giờ ngoài giờ thời khóa đã quy định từ lúc ngủ, còn thì lúc nào rỗi là con tu để nhắc tâm không phóng dật thay cho những câu pháp hướng khác. Câu pháp hướng này là chủ lực cho việc tu tập hàng ngày của của con như vậy có được và đã đúng với phương pháp tu chưa đó là à, thầy chân thành á, thầy lập một cái câu pháp hướng rất dài và gồm hết trong đó nó có những cái giới lực và nó có những cái ừ, cái cái cái thiền định cái sơ thiền ly dục ly áo pháp á, và còn có ba độc tham sân si nữa à, cho nên do cái câu pháp hướng như vậy á, thầy hỏi nghe thì nó rất là đầy đủ rất là trọn vẹn dữ lắm đó à, nhưng mà hỏi thầy coi nó đúng chưa hay hoặc là nó còn thừa hay là hoặc là nó thiếu cái nào để cho thầy bổ túc thêm cái câu pháp hướng vì như các con cũng đã biết rằng trong con đường tu của đạo Phật á cái pháp hướng á nó có một cái quyền lực nó có một cái đạo lực nó có một cái quai lực nó có một cái thần lực từ cái chỗ mà biến cái trí tuệ bén nhạy cho đến ừ, trở thành một cái đạo lực siêu việt thì từ cái pháp hướng đó mà sinh ra ngoài cái pháp hướng thì nó không có sinh ra nhưng mà đặt cái cái trạch pháp một cái pháp hướng tức là chọn lựa một cái câu để trở thành pháp hướng rất là khó nó không đơn giản đâu cho nên coi vậy chứ trạch pháp đúng thì nó hiệu quả mà trạch pháp không đúng trong cái cái trạng thái cái vai trò của nó đang có phận sự để mà ừ, làm cái việc đó mà mình đặt sai tên sai tuổi của nó rồi thì tức là nó không có hiệu quả đâu cho nên ở đây thầy chân thành đưa ra nêu ra cái chỗ câu hỏi này có mục đích là à, nhắc nhở các con cũng như các thầy khi đạt một cái pháp hướng thì phải có một sự chọn lựa rất kỹ cho nên trong thức giác chi phật nói trạch pháp giác chi nếu không thì đức phật đâu có dạy là trạch pháp làm gì trạch pháp tức là phải chọn lựa rất kỹ nó là một cái cái pháp mà giác chi nó chỉ cho đó là cái bồ đề mà bồ đề có nghĩa là giải thoát chặt một cái pháp đó ra để cho nó làm cho mình được giải thoát ví dụ như tâm như cục đất không còn tham sân si nữa thì có phải tâm mình như cục đất mà không còn tham sân si nữa thì nó giải thoát chứ cho nên cái trạch pháp một cái câu pháp mà nó như vậy đó, gọi là trạch pháp giác chi một cái câu làm cho tâm thân tâm mình được giải thoát cho nên gọi là trạch pháp Cách pháp nghĩa là chọn lựa mà chọn lựa rất là kỹ Mà chọn lựa trong cái câu pháp đó để làm cho mình trở thành giải thoát Trở thành bồ đề đó, giác chi là bồ đề đó à, Cho nên cái câu pháp mà chọn lựa như vậy để làm cái pháp hướng Nó không phải à, mình đụng đâu mình cũng nói đại ha hoặc là mình ghi đại Phải đâu, mình suy nghĩ kỹ coi cái tâm mình lúc bây giờ nó như thế nào à, lúc bây giờ nó đang sân nè hoặc là đang à, vô minh nè ha, hoặc là nó đang tham muốn cái gì ha, hoặc là nó càng thích cái gì thì mình đặt cái câu pháp hướng cho đúng cái tâm trạng của mình lúc bây giờ thì mình nhắc nó thì nó có hiệu quả đó, thì phải hiểu được cái trạng thái tâm của mình thì trạch pháp nó mới tốt đáp trạch pháp giác chi là tìm một câu hay chọn một câu pháp hướng cho đúng thời điểm đúng cái thời điểm tức là cái thời điểm đó cái tâm trạng mình cái gì đó cái hoàn cảnh đó nó xảy đến cho mình cái và cái tâm trạng của mình lúc bây giờ nó đang ở trong cái cái tâm trạng gì nó bình thường hay hoặc nó giận hờn nó phiền não nó đau khổ như thế nào đó thì cái câu pháp hướng nó phải chọn rất kỹ để cho nó đúng cái thời điểm đó và nó đúng cái tâm trạng đó cái hoàn cảnh đó thì mình hướng tâm mình nhắc thì nó hiệu quả nếu câu pháp hướng đó không có hiệu quả thì phải chọn câu pháp hướng khác tùy ở đặc tướng của mọi người mình đã đặt cái câu pháp hướng đó nó đúng với cái tâm trạng cái hoàn cảnh cái thời điểm nó đúng nhưng tại sao nó lại không có hiệu quả nó không có hiệu quả cho nên mình mới xem lại cái khả năng của mình cái câu đó nó dài quá nó làm cho mình lộn xộn lúc nhớ lúc quên thì tức là nó đã nó do cái đặc tướng mà mình không nhớ được do đó mình phải làm cho nó ngắn lại để cho mình tiếp nhận nhanh và ra lệnh cho nó gọn thì cái tâm mình nó chịu ra lệnh hơn là nó chịu nhắc nhở xuông cũng như có đứa trẻ thì à, nó chịu ngọt ngào mà có đứa trẻ thì làm dữ nó mới nó mới nó mới nghe theo còn có đứa thì khuyên lên nó nó nghe theo liền cho nên cái cái pháp hứa thì chúng ta dùng để mà điều khiển cái thân của chúng ta cái tâm của chúng ta nó cũng như là chúng ta à, biết thiện xảo hay là khéo léo để mà hướng dẫn hay hoặc là dạy dỗ một đứa trẻ hay hoặc là một con một con vật ví dụ như chúng ta biết cái à, cái tính của con voi con ngựa đó nó cái tính nó như vậy cái đặc tướng nó như vậy cho nên mình dụ dỗ như vậy mà mình không có nạt nộ nó còn mình biết cái đặc tướng của nó nó, như vậy đó thì mình nạt nổ hơn là dụ dỗ tùy theo cái chỗ đặc tướng đó cho nên ở đây chúng ta cũng phải quan sát được cái đặc tướng của chúng ta từ đó cái câu pháp hướng chúng ta phải chọn phải đúng cái chỗ đặc tướng đó nữa câu pháp hướng trên của con à, đây là thầy à, bị gì à, à chân thành hỏi thầy câu pháp hướng nó có đủ hay không đó cho nên thầy à, giải thích cái phần mà trạch pháp trạch cái câu pháp hướng ra để cho các con biết chung là các con phải chọn lấy cái câu cho nó đúng cho đúng thời đúng thời điểm đúng tâm trạng đúng hoàn cảnh rồi còn ừ, tùy ở cái đặc tướng của mình nữa à, còn bây giờ đã trả lời cho cái câu mà của chương thành câu pháp hướng của con trên đây à, của con à, à, tuy đầy đủ nhưng lại thừa à, thừa như thế nào à, không còn trộm cắp không còn sát sanh nghĩa là bây giờ chân thành thì đâu có còn trộm cắp không còn sát sanh nữa mà nói không còn trộm cắp không còn sát sanh thì đó là thừa ở trong cái câu pháp hướng rồi bây giờ mình đâu có trộm cắp đâu có sát sanh nữa thừa nếu con không nói vọng ngữ không nói lời phù phiếm không nói lời hung ác không nói lời lật lọng thì lại thừa thêm à, một phần nữa nếu mà những cái này mình không nói nó là lực thừa thêm mình thấy hiện bây giờ tâm trạng mình nó đã đạt được những cái à, nó đã ly được những cái pháp ác khác rồi bây giờ nó còn những cái pháp ác nào thì trong khi cái tâm mình chưa xả được những cái đó, đó thì mình đặt cái pháp hướng ngay đó nó gọn mà nó ngắn chứ không khéo nó dài lộn thuộm mà những cái đó nó bằng thừa là vì mình giờ không trộm cắp à, không sát sanh không tà dâm không giọng ngữ nữa mà giờ mình cũng nhắc nó nữa thì coi như nó nó cũng nó nhắc nó hoài nó cũng tức cái tâm nó tức tôi có làm gì nữa đâu mà biểu tôi dạy hoài thành ra nó cũng giận thí dụ như một đứa bé nó nó nó không rầy nó đừng ăn dụng nữa mà giờ nó hết ăn dụng rồi mà cứ rầy nó hoài bảo đừng ăn dụng nữa thì nó nó ghi lại liền nó nói con có ăn dụng nữa đâu mà mẹ cứ nói con ăn dụng hoài con đâu có lấy ăn dụng nữa đó, đó là những cái cho nên vì vậy cái pháp hướng nó cũng như vậy cái tâm mình nó cũng như vậy nó không phải à, đơn đơn thuần cho nên vì vậy đó à, nếu mà xét qua cái câu pháp hướng này mà nó đúng là tất cả những từ ở trên này con đều hoàn toàn là phải có như vậy hết thì con dùng nó thì đúng mà nếu mà à, có những cái mà con đã dứt được có những cái con từ nhỏ chí lớn không có làm mà bây giờ nhắc nó vậy là sai đó, thì đó cái pháp hướng nó phải dài dòng quá mà nó là không đúng với cái tâm trạng của mình đúng với cái trạng thái tâm ừ, thì như vậy một cái câu hỏi như vậy nó làm cho chúng ta sáng sủa hơn để trên bước đường tu chúng ta chọn lấy những câu pháp hướng cho đúng để mà chúng ta nhắc tâm mình cho nên chọn một câu pháp hướng phải đúng tâm trạng mình Ở trạng thái chưa xả ra được Chưa điều khiển được Chưa chủ động được Nghĩa là bây giờ sân mình còn sân này à, Thì đó là mình phải đặt cái pháp hướng Cho có cái xả cái sân Bây giờ tâm mình còn ham muốn cái gì đó Nó còn tham nè Cho nên mình đặt cái câu pháp hướng phải có cái từ tham ở trong đó Cho nó xả cái tham ra à, Như vậy thì nó mới còn đúng được cái câu pháp hướng đó. À, thầy nhắc lại cho nên chọn một câu pháp hướng phải đúng tâm trạng mình ở trạng thái chưa xả chứ xả rồi thôi đừng có nhắc nữa mà đã chưa xả thì nhắc cũng như bây giờ thầy điều khiển thầy bảo cái hơi thở tịnh chỉ đi à, nhập tứ thiền thì bắt đầu cái hơi thở thầy nghe lời tịnh chỉ mà thầy cứ nhắc nó hoài vậy nó ghét thầy lắm cho nên nó đã làm theo thầy rồi mà cứ bảo nó hoài sao được cho nên thầy đâu có cần nhắc nó nữa à, bây giờ câu kế nữa hỏi kính bạch thầy người tuổi trẻ như vừa rồi thầy có à, nhắc lại cái câu hỏi này á, thì ở đây á, thầy trả lời à, luôn để à, viết thành văn luôn kính bạch thầy người tuổi trẻ và người tuổi à, người nhiều tuổi tu có gì khác nhau giống nhau theo chỗ con hiểu người trẻ tuổi ít quân tập ở đời nên dễ tu hơn người nhiều tuổi do quân tập các pháp thế gian nên khó tu hơn à, hay do luật nhân quả mà người tu, à, trẻ tuổi và người nhiều tuổi nhiễm tập nhiều đời tốt hay xấu mà dẫn đến tu lâu hay mau là do duyên nghiệp này đáp ở đây sự quân tu không phải ở một kiếp nên không thể so sánh tuổi trẻ và nhiều tuổi được nghĩa là bây giờ đó mình đang ở trong cái đạo tràng này ai cũng có duyên tu hết nhưng mà có người tu mau mà có người tu lâu là tại sao là tại vì cái người mà tu mau đó họ đã quân nhiều cái đời đã tu Ừ. đã tu trước rồi còn mình có gieo cái duyên tu chứ mình chưa có tập luyện cho nên mình à, dù là tuổi trẻ đi nữa mình cũng tu lâu nữa mình mới có tu có kiếp này à còn người ta tu nó năm ba kiếp rồi cho nên bây giờ người ta nhiếp tâm cái nó vô người ta xả cái tâm nó dễ dàng người ta ly dục ly ác pháp nó dễ là vì nhiều đời người ta có xả rồi còn bây giờ mình mới nghe đó mình tập mình cố gắng mình giữ gìn đủ cách mình tập luyện từ chánh niệm tỉnh giác cho nó định niệm hơi thở rồi định vô lậu để mình xả ác pháp mình mới tu cho nên mình xả rất là khó khăn nó cứ nó ừ, tới lui chứ không phải là người tuổi trẻ là người mà vào tu là không có nhiễm mình nghĩ rằng nhiễm có cuộc đời này thôi chứ sự thật ra mình đã nhiễm nhiều đời thầy nói ví dụ như một người tuổi trẻ vào tu mà nhiều đời họ nhiễm cái cái nhiễm đó nó sẽ đánh thức họ hoài họ đời này họ đâu có nhiễm họ vào tu thí dụ 8 tuổi hay là à, 3 tuổi hay là 5 tuổi họ đến họ ở tu ở trong một cái chùa với một vị chân tu à, với luật thanh tịnh nghiêm túc do đó họ đâu có bị nhiễm gì đời đâu nhưng mà họ lại tu ừ, rất là khó <coughs> nhiều khi họ nói họ chưa biết đời thì họ tu khó hơn là cái người đã biết đời rồi bỏ dễ họ luận như vậy nhưng sự thật ra cái đời của họ quân tu nó quá ít trong những cái đời trước chứ không phải là trong hiện đời à, cho nên dù họ có cái duyên phước à, được gặp Phật pháp tu nhưng mà cái à, cái nhân đời của họ nó nhiều nhiều kiếp quân cho nên ừ, tới đây nó ừ, ừ, trong cái sự tu tập của họ nó vẫn có những cái cái cái nghiệp đời của họ à, cái sức mà thu hút của đời ham muốn của đời nó đánh mạnh họ nó đánh mạnh bằng cách này bằng cách khác để nó bạc họ ra khỏi cái môi trường tu nó làm cho họ mất đi cái cái cái cái, cái tu hành đó là cái nghiệp đời trước của họ chứ không phải là cái nghiệp đời nay đi đời nay họ đâu có nhiễm nhưng mà đời trước họ đã bị nhiễm nhiễm rất nặng nhưng mà họ gieo duyên Phật pháp có cái duyên cúng dường à, có cái duyên à, quý báu ừ, chánh pháp của Phật họ có thể vì Phật vì pháp bảo của Phật mà họ dám hy sinh họ họ dám chết nhưng mà cái duyên đó họ có nhưng mà vì họ không có cái duyên tu nhiều đời còn cái người mà tu nhanh là nhờ họ nhiều đời họ quân tu họ quân tu họ nỗ lực họ gạn lọc thông tâm của họ cho nên trong kiếp này họ tu rất nhanh à, tu lâu hay là mau là do nhiều đời đã tu tập chứ không phải trẻ tuổi dễ tu mà nhiều tuổi khó tu tu theo đạo phật chỉ có sự quyết tâm và à, đầy đủ nghị lực gan dạ chặt đứt bứt bỏ những gì đang ràng buộc trói buộc đưa đến sự đau khổ nghĩa là cái người mà tu theo đạo phật á, là có cái sự quyết tâm rất là cao khi mà hiểu biết được cái đời con người là khổ thì họ quyết tâm họ nghị lực họ quan sát cái gì mà đang trói buộc họ để đưa họ đi đến cái chỗ khổ đau của đời họ họ quan sát từ cái nhà cửa của cải tiền bạc từ anh em chị em cha mẹ tất cả những cái này <coughs> mà đức phật gọi là ái tiết sử à, nó là một cái sự dây vô hình nhưng mà trói rất chặt từ đó chúng ta biết được rõ ràng là những cái này là những cái làm cho chúng ta đau khổ làm cho cuộc đời chúng ta phải trôi lăn trong nhiều kiếp để mà tái sinh luân hồi thọ lấy đời này đến đời khác đều là đau khổ thương ghét cũng là đau khổ thương ghét là ác pháp như thầy đã giảng à, do đó chúng ta biết rằng phải đem hết sức lực của mình chặt đứt bởi vì thí dụ như bây giờ mình thương mẹ mình mà mình chặt đứt đừng có để cho nó nhớ nghĩ nữa thì nó làm cái khổ tâm mình rất lớn mà mình đã biết được đạo rồi thì chặt đứt cái này để mà cứu mẹ mình chứ không phải ngồi đây mà nhớ mẹ thương mẹ hay hoặc thương cha mình trong cái cảnh mà cơm không có ăn áo không có mặc mình phải nghĩ cách nào làm cho bà có cơm ăn áo mặc thì cái đó là cái sai của mình khi mình biết Phật pháp mình phải chặt đứt tất cả những cái này để cho mình được giải thoát từ đó mình mới đem cái sự giải thoát này mà hướng dẫn cha mẹ mình đi đến con đường giải thoát mặc dù là cơm không có ăn áo không có mặc nhưng giải thoát quý hơn là đem cơm đem áo đầy đủ cho cha mẹ mình mà vẫn trôi lăn trong lục đạo vẫn chịu thọ khổ từ đời này đến đời khác đó thì cái người chỉ tu theo đạo Phật chỉ có cái sự quyết tâm và đầy đủ những cái nghị lực gan dạ như vậy ấy, mới dám chặt đứt mới bứt bỏ chứ cái tình cảm mà chúng ta nối liền giữa những người thân của chúng ta rất là khó chứ không phải dễ nếu chưa chặt đứt bứt bỏ được thì hãy theo lời Phật dạy à, quán từ bỏ tôi thở vô quán từ bỏ tôi thở ra nó thầy đã dạy rồi đó các con thấy trên mà cái thân mà quán cái thân về cái hành tướng nội của nó mà quán từ bỏ <coughs> cho nên ở đây thầy lặp lại để chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta bước chưa bọt được thì chúng ta hãy bước cho được mà bây giờ cái cái nghị lực cái gan dạ của chúng ta nó cố gắng nó bước nó lìa nhưng mà ngồi ở trong chùa thì chúng ta vẫn nhớ cha nhớ mẹ nhớ dòng họ anh em chị em hoặc là nhớ tiền nhớ bạc hoặc là nhớ xe nhớ cộ hoặc là nhớ à, đủ cách đủ loại ở trong đó à, do đó thì chúng ta phải tu như thế nào phải tập như thế nào bởi vì mình thấy cái tâm mình bây giờ mình quyết mà nó chưa có dứt được chưa có đặt chặt đứt được cho nên chúng ta phải quán như lời phật dạy quán từ bỏ tôi thở vô tức là nương về cái định niệm hơi thở mà nhắc ở trong tâm chúng ta phải từ bỏ thì trong tâm chúng ta biết là từ bỏ cái gì bây giờ chúng ta đương nhớ mẹ nè đương nhớ mẹ mình bức trước trong lòng của mình hết sức đương nhớ bà mẹ của mình thì bây giờ đó mình biết cái trạng thái tâm của mình vậy thì trong khi mình quán từ bỏ tôi thở vô quán từ bỏ tôi thở ra tức là từ bỏ cái lầm thương mẹ đang dày dò trong tâm tâm mình hay hoặc là bây giờ mình đang giận hờn nè thì mình quán từ bỏ cái gì quán từ bỏ cái tâm sân của mình cái gì mà đang ở trong lòng của mình thì ngay đó là mình quán tức là nương vào cái hơi thở mà tu cái cái cái nhắc cái tâm của mình dùng cái pháp hướng quán từ bỏ đó cho nên ở đây Phật dạy quán từ bỏ tôi thở vô quán từ bỏ tôi thở ra hay quán đoạn diệt tôi thở vô quán đặng diệt ừ, quán quán đặng diệt tôi thở ra đó là những cách thức tu tập chặt đứt đứt bỏ ai là người siêng năng à, thì tu mau ai là người lười biếng thì tu lâu nghĩa là mình biết được cái pháp đó rồi hàng ngày mình cứ lo mình quán mình chặt đứt đứt bỏ vậy hết xả bỏ ra hết thì chắc chắn là cái tâm trạng mà đang thương nhớ đó cứ hàng ngày nương vào hơi thở cứ ừ, quán từ bỏ và đồng thời mà cái tâm mà nó nhiếp ở trong cái hơi thở như vậy nó đâu còn nhớ còn thương gì cho nên ngay cái chỗ mà hơi thở đó đã chúng ta đã từ bỏ rồi mà cái quán từ bỏ nó lại nhắc cái tâm chúng ta cho nên bây giờ chúng ta lìa hơi thở ra thì chúng ta thấy cái tâm thanh thản không còn nhớ thương nữa tức là chúng ta đã từ bỏ chúng ta đã đó cách thức tu là tu như vậy đó đó là trả lời ở đây là cái trả lời tuổi trẻ và tuổi già để cho biết được cách thức mà chúng ta tu mau hay là nhanh nhưng mà dù sao đi nữa nếu đời trước chúng ta có tu nhiều kiếp thì đời nay chúng ta chỉ nhắc một lần hai lần là chúng ta xong còn đời trước chúng ta chưa tu thì đời nay chúng ta phải nhắc một trăm lần hai trăm lần nó mới được bây giờ tới câu hỏi khác hỏi kính bạch thầy người muốn tu chứng thì phải ly mười tám lại hỷ tưởng khỏi thân tâm của mình à, như thầy đã dạy nó có 18 loại hỷ tưởng mà các thầy à, các con đã chép rồi đó đã biết 18 loại hỷ tưởng rồi à, mà cái người mà tu thiền đông độ đó thì người ta bị rơi vào cái cái cái cái không vô biên xứ đó hư không ừ, vô biên đó à, khi mà cái ý thức thanh tịnh đó, thì họ bị rơi vào đó rồi cho nên ở đây câu hỏi này thì nó cũng nhập vào cái chỗ cái chỗ thiền đông độ chứ không phải gì khác hết bởi vì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta rất cần để mà xả ly 18 lại tưởng để chúng ta vượt qua chứ còn không thì chúng ta cũng nằm đó mà chịu chết như các thiền đông độ mà thôi vậy mà có một số đạo sư đây là câu hỏi kế đây à, câu hỏi trong cái câu hỏi đó nghĩa là chúng ta liền 18 loại tưởng vậy mà có một số đạo sư đã dùng 18 loại hỷ tưởng này để dạy cho các đệ tử của mình lấy sắc tưởng hương tưởng thinh tưởng, dị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng vân vân. <coughs> Khuyến cho người tu hành mê mờ không phân biệt đâu là chánh pháp của Phật, đâu là tà thực của ngoại đạo, sống dở chết dở, đạo không ra đạo, đời không ra đời, tu tập nhiều năm mà chẳng đi đến đâu và chẳng đạt mục đích gì. Hiện giờ có rất nhiều học giả cũng đang ở trạng thái này ngỡ rằng mình đang hòa đồng với vũ trụ vì lợi ích chung cho mọi người con xin thầy chỉ dạy để mọi người sớm giác ngộ không bị lầm lạc trên đường tu tập cứu mình ra biển khổ và cũng không uổng phí của cả cuộc đời đáp từ pháp môn tịnh độ đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín cúng bái tụng niệm cầu an cầu siêu vân vân lại pháp môn này hướng dẫn hành giả vào thế giới sắc tưởng đó thì các bây giờ nói về 18 loại tưởng hỏi thầy 18 loại tưởng rồi đưa ra một số người dùng các loại tưởng để tu thì thầy chỉ định cho thấy như à, tịnh độ tịnh độ tâm người ta dùng sắc tưởng mà người ta làm cái pháp môn để người ta hướng dẫn người khác đi vào cái thế giới đó đến thiền tông đã biến Phật giáo thành một tôn giáo hữu ngã có ngã tức là Phật tánh đó. chấp chặt phải có một con người nào cũng có Phật tánh hết cho nên nó là cái ngã rồi lại pháp môn này hướng dẫn hành giả vào thế giới pháp tưởng à, cho nên nó có cái nó nó nó có cái tưởng cái tưởng nó ra à, cho nên nó lạc vào ừ, hư không vô biên xứ đó nó nó bị lạc vào trong đó mà nó trở thành cái pháp tưởng nó lấy cái pháp tưởng mà làm cái cái thế giới nó để tu tập cho nên nó có cái sự phản bổn hoàn nguyên phủ trùm vạn hữu à, những cái danh từ của của thiền đông độ nó dùng nó chỉ để cho chúng ta thấy được nó dùng cái cái cái trong 18 đại tưởng này ấy, thì cái tịnh độ thì nó dùng cái sắc tưởng mà nó đi vào còn cái thiền đông độ thì nó dùng cái pháp tưởng mà nó đi vào cho nên nó mới có những cái danh từ của nó còn cái tịnh độ thì nó có những cái danh từ riêng của nó cầu vãng sanh cực lạc đó. còn ở đây ấy, thì nó đi vào cái chỗ không phải cầu nữa mà phản bổn hoàng nguyên phủ trùng vạn hữu giáo lý nguyên thủy của đức phật đã xác định không dạy điểm khởi thủy của con người thế mà thiền tông có điểm khởi thủy hoàng nguyên hoàng nguyên là mình trở về cái gốc của nó chứ gì đó, phản bổn à, phản bổn là trở lại cái gốc hoàng nguyên trở về cái nguồn gốc của nó đó, thì cái câu phản bổn hoàng nguyên mà đạo phật xác định rằng cái khởi điểm của con người không có vậy thì vậy thì nó trở về cái khởi điểm nó là cái chỗ nào mà gọi là gốc gọi là cái nguyên gốc của nó cái nguyên thủy của nó đạo Phật đã xác định trong bài 12 nhân duyên Đức Phật đã xác định rõ ràng và à, trong cái cái giáo án của thầy đã dạy rồi đó thì các các thầy cũng thấy rằng từ con người từ nhân quả sinh ra và chết đi cũng trở về nhân quả thì bây giờ chúng ta phản bổ hoàn nguyên trở về nhân quả thì có lý do gì thì nhân quả nó có giải thoát không nó là thiện ác mà làm sao giải thoát đâu cho nên trở về đó thì cũng như là người bình thường không tu thì cũng trở về đó vậy cho nên nếu mà nói đạo phật có cái khởi điểm thì nó không phải là đạo phật vì có khởi điểm tức là có cái ngã chấp còn không có cái khởi điểm tức là không có ngã ngã chấp cho nên đạo phật xây dựng cái giáo lý của mình cái giáo lý mà à, duyên khởi thì nó làm cái vòng tròn cho nên nó không có một cái khởi điểm à, nó không có cái điểm khởi đầu thiền tông lạc vào pháp tưởng mà không biết cảm thấy mình hòa đồng trong vũ trụ hay là phủ trùm vạn hữu theo phật giáo người tu hành phải đạt được mục đích nghĩa là cái người tu hành phải đạt được mục đích chứ không phải là hòa đồng vũ trụ hay là phủ trùm vạn hữu mà đạt được cái mục đích gì cái mục đích đó là mục đích gì cho nên thầy ghi theo phật giáo người tu hành phải đạt được mục đích mục đích mục đích đó là gì đó thì bây giờ để trả lời cái câu hỏi mà thầy hỏi tự thầy hỏi đó mục đích đó, đó làm chủ sanh lão bệnh tử đó là bốn cái nỗi khổ của con người cho nên ở đây chúng ta thấy cái sự tu tập của mình đó, là mình nhắm vào cái mục đích làm sao làm chủ được cái cuộc sống của mình làm sao làm chủ được cái tuổi già của mình làm sao làm chủ được cái bệnh tật và đến khi mà mình chết mình làm sao mình làm chủ đừng có để khổ quá khổ xưa đức thế tôn đã tuyên đã tuyên bố bốn câu kệ hay là tuyên ngôn bốn câu kệ xưa đức thế tôn đã tuyên ngôn bốn câu kệ khi mình đã đạt được mục đích bốn câu kệ nó như thế này thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử à, đó là cái hán tự thì thầy tạm dịch để cho à, quý thầy và các con hiểu Thiên thượng thiên hạ có nghĩa là trên trời dưới trời. Di ngã độc tôn có nghĩa là chỉ của mình ta, nhất thiết thế gian, hết thải trong thế gian này. À, sanh lão bệnh tử, à, ta là người vượt qua sanh lão bệnh tử. Nghĩa là ta là người làm chủ được sanh lão bệnh tử. Thì cái mục đích đã đạt được thì còn tu cái gì nữa. Đó, thì cái mục đích của đạo Phật là như vậy, chứ không có phải mục đích của đạo Phật là đợi để trở về phản bổ hoàng nguyên để phủ trừng vạn hữu cho nên cái thiền tông á, nó đi lạc nó không đúng với cái mục đích của đạo phật rồi mục đích thiền tông là phản bổ hoàng nguyên phủ trùm vạn hữu để làm gì với ý nghĩa của cuộc đời này khi mà chúng ta trở về với cái nguồn gốc của chúng ta phủ trùm vạn hữu như vậy để nó có cái lợi ích gì cho cái đời sống của chúng ta hay là chúng ta cũng còn tham sân si giận phiền não à, cho nên dù là chúng ta có phản bổ hoàng nguyên có phủ trùm vạn hữu thì tâm tham chúng ta vẫn còn chúng ta cũng thích nằm trên nệm êm giường cao rộng à, chúng ta cũng thích mặc đồ sang đẹp chúng ta cũng thích ăn uống phi thời thì như vậy rõ ràng là chúng ta có giải thoát được chưa đời sống chúng ta cũng còn như cái đời sống của phàm phu thì như vậy có phản bổn hoàng nguyên đi nữa thì chúng ta vẫn là một con người tầm thường chứ cũng không phải giải thoát được gì nếu phản bổn hoàng nguyên phủ trùng vạn hữu mà làm chủ được sanh lão bệnh tử thì cũng nên tu tập nếu mà bây giờ chúng ta phản bổn hoàng nguyên nè mà phủ trùm vạn hữu mà bây giờ chúng ta làm chủ được cuộc sống nè thì cuộc sống người tu sĩ ba y một ba sống cái đời sống không còn có một cái vật gì xả hết trái lại bây giờ những cái người mà tu thiền đâm độ thì họ không có như vậy đâu cuộc sống của họ hoàn toàn đầy đủ lắm chứ không thiếu đâu rồi kế đó đó già họ không có làm chủ được nè họ không biết cách làm sao làm chủ được rồi bệnh này họ cũng không biết làm chủ được họ chỉ bảo bệnh thì cứ bệnh kệ nó mình cứ ừ, đừng có dao động tâm của mình là được thì như vậy là rõ ràng là cắn răng chịu đựng đau chứ không phải rồi đến chết thì chết mặt chết tử mặt tử ăn thua gì mình phật tánh cứ còn đó chứ đâu phải là mất mát gì đâu à, chết cái thân chứ đâu phải là chết phật tánh đâu mà sợ à, cho nên họ nói như vậy chứ sự thật họ không có làm chủ được cái chết cho nên vì vậy mà chúng ta thấy nếu mà phản bổn hoàng nguyên phụ trần vạn hữu mà làm chủ được sanh lão bệnh tử thì đó là cũng là cái mục đích của đạo phật đi đằng này nó không nhằm được cái mục đích đó do đó nó không thể giải quyết được bốn cái khổ này thì không giải quyết được bốn cái khổ của đời người cho nên chúng ta không có à, không có tu tập nhưng nhìn lại đời sống của thiền sư nghĩa là các ngài nói mà nó được như vậy thì chúng ta nên tu nhưng mà bây giờ chúng ta muốn xét được cái đó có phải là làm chủ được sanh tử lão sanh lão bệnh tử không à, cho nên chúng ta mới nhìn lại cái đời sống tức là chúng ta quan sát lại các vị mà tu thiền coi họ có làm chủ được chưa à, bây giờ chúng ta mới nhìn lại khi mà nhìn lại cái đời sống của thiền sư á, thì chúng ta chưa thấy họ làm chủ được cái cuộc sống cho nên họ còn ăn uống phi thời còn chạy theo vật chất à, còn ham ngủ còn à, đang đắm chìm trong vật chất thế gian à, đời có gì thì thiền sư có nấy nghĩa ở ngoài đời bây giờ người ta có gì thì có, có nấy người ta có xe hơi thì mình cũng có xe hơi người ta có cái gì thì mình có nấy à, cho chí đến như cái ăn cái ngủ thiền sư còn ăn uống phi thời ngủ nghỉ phi thời giường cao niệm ấm áo quần sang đẹp vân vân đó là họ chưa có ly mà họ chưa có xả mà họ còn sống như thế gian nhưng mà họ nghĩ rằng là cái đó là cái cái mình đừng có chấp dính nó thôi mình ăn mặc sang đẹp chứ không chấp dính nó đâu thôi nhưng mà sự thật ra mình nói một lý nhưng mà mình đã mang mặt nó thì tức là mình bị dính mắt chứ làm sao mình nói rằng mình hết dính mắt sanh mà không làm chủ được thì ly dục ly ác pháp mình không sanh làm chủ không được tức là chưa có ly dục ly ác pháp được thì làm sao mà làm chủ được già bệnh chết thì quản bộ, thì phản bổn hoàng nguyên phủ trùng vạn hữu có lợi ích gì chỉ chẳng qua thiền sư lạc vào pháp tưởng mà không biết mình nên rất đáng thương từ bao thế kỷ bao thế hệ đã làm đường lạc lối uổng phí cuộc đời tu hành thiền sư cứ nghĩ rằng mình kiến tánh là thành Phật Phật thì có sẵn chỉ cần thấy mà thôi Chẳng cần tu gì hết Chỉ vì chưa thấy tánh nên phải tu để thấy Từ pháp trí vọng, tham thảy đầu, tham công án đều là pháp tu để kiến tánh Nghĩa là tu cái đó để mình nhận ra cái tánh Cho nên có người thì à, vừa thấy hoa đào nở thì họ cười Có người thì dấp té là ngộ đạo Đó là thấy tánh của họ Đó cho nên họ tu tập những cái tu tập của họ để mà diệt để mà ức chế cái tầm tứ để mong cho à, các ngài để ngộ được cái cái, cái tánh Phật à, cho nên khi mà ngộ được cái tánh á, thì thôi không có gì hết chứ họ đâu có tu mà ly dục ly ác pháp đâu họ đâu có làm cho cái tâm họ hết tham sân si đâu mà họ chỉ làm sao cho mình thấy tánh mà thấy tánh thành Phật thôi thì đã thành Phật rồi thì đâu còn tham sân si cho nên họ nghĩ vậy cho nên vì vậy mà họ nỗ lực họ tu hy vọng họ tham thay đầu họ tham công án để cho họ kiến tánh mà thôi cho nên thường thường họ tham những cái đó bỗng dưng nó bùng dở tức là bùng dở gì là họ đã kiến tánh tức là họ nhập vào cái thể tánh đó còn pháp tu ly dục ly ác pháp thì trong kinh đại thừa dạy thấy các pháp là không thấy các pháp là hư quyển hay là quyển giả à, không thật à, trong kinh đại thừa thì có cách thức tu ly dục ly ác pháp có cách thức tu cho nên thấy các pháp đều là không như bát nhã à, thấy các pháp đều là hư quyển à, thì đó là à, kinh viên giác à, không thật đó là kinh viên giác à, thì đó là ừ, đó là để chứ làm gì bởi vì à, khi người ta chửi mình á, thì mình thấy nó là quyển giả nó thấy là không cho nên mình không tức giận đó là cái cách thức ly dục ly ác pháp của mình cũng như bây giờ tâm mình khởi ham muốn một cái vật gì đó mình nói mọi vật đều là quyển giả có gì mà phải ham muốn do nó cái tâm nó không ham muốn nữa đó là cách thức tu để ly dục ly ác pháp của đại thừa kinh chứ còn thiền tâm thì không có đâu thiền tâm không có pháp nào mà ly dục ly ác pháp hết chỉ có đại thừa thì nó còn có à, một ít ở trong cái những cái cái, cái tư tưởng à, của um, giáo lý nguyên thủy nó có rút tỉa được một cái số giáo lý nguyên thủy ở trong cái đại thừa tức là nó còn giữ lại cái bản chất nguyên thủy của Phật giáo ở trong cái kinh sách đại thừa một chút đó à, cho nên nó có cái tu tập về ly dục cái ác pháp nhưng cái những cái tu tập đó nó không làm cho nó sạch thật sạch cái tâm của nó đâu nó không sạch đâu dường như là cái pháp đó là cái pháp trốn chạy trốn chạy chứ không phải là thấy mọi vật đều là quyển giả để mình trốn chạy cho cái tâm mình nó đừng có giận hờn đừng có ham muốn thôi chứ thật sự thật ra nó đang ham muốn rất nhiều tránh né nó gọi là tránh né cho nên hầu hết là một cái số người mà tu về cái pháp mà à, không thấy các pháp là không đó ngũ quẩn giả không đó à, thấy các pháp đều là quyển giả đó thì à, à, họ có giảm bớt họ có sống cái đời sống an ổn thật nhưng mà cái tâm mà cái thật sạch đó thật hết ham muốn thì chưa hết chưa có người nào hết đó. nghĩa là hiện giờ thì chưa thấy người nào hết những pháp dạy trong kinh đại thừa chỉ có pháp lìa mà chưa có pháp đoạn họ thầy ở đây thầy phân tích rất rõ mà đó là cái lối nó lìa nó ly ra nó lìa ra thôi nó lìa các pháp thôi nhưng mà nó chưa sâu cho nên nó chưa có pháp đoạn vì thế thiền sư có giảm bớt tham sân si nhưng không đoạn dứt được vì kinh sách đại thừa và thiền tông không có pháp hành đoạn dứt nên đối với đời sống sanh đời sống tức là sinh y thiền sư chưa làm chủ tâm mình còn chạy theo ngũ trần tức là còn chạy theo sắc thiên hương vị xuất phát đó còn chạy theo ngũ trần đó. cho nên người muốn tu hành giải thoát khỏi sanh lão bệnh tử mà tu theo kinh sách đại thừa và thiền tâm thì cũng như người khát nước mà uống nước muối à, đó là cái chỗ mà thầy đem một cái ví dụ để thấy rằng muốn giải thoát mà tu à, theo cái kiểu như vậy thì như người khát nước mà lấy nước muối mà uống đây là một cái sự thật chứ không phải là bài bác họ nhưng mà các thầy cũng như các con suy ngẫm lời thầy nói và lời của thầy so sánh ở đây để thấy đó là một cái sự thật như vậy vì trải qua một cái thời gian mười mấy hai chục năm nhiều người đi theo thiền đông độ họ tu à, với hòa thượng du lực hoặc là hòa thượng Thanh từ thì bây giờ xét lại họ đã được những gì và họ làm chủ được những gì thì chúng ta xét rồi chúng ta suy ngẫm lời thầy nói có đúng hay không đừng tin nơi lời thầy nói mà cứ xem xét những người đang theo các bậc hòa thượng này tu hành các pháp môn đó rồi sẽ thấy có người tu cũng hai ba chục năm chứ không phải ít rồi xem lại những cái bậc thầy của họ cái bậc mà đã giảng những, những cái pháp đó ra xem coi họ đời sống họ có ly dục chưa có ly ác pháp chưa họ có làm chủ được cái đời sống họ chưa hay họ còn đang đấm nhiễm qua cái hình thức khéo che đậy mà thôi qua cái lý luận khéo che đậy mà thôi chứ sự thật ra thì họ còn đang sống ở trên cái dục lạc đó đạo phật đã xác định con người do nhân quả sinh ra, chết đi trở về nhân quả. Do nhân quả sinh ra thì làm sao có khởi điểm ban đầu của con người mà gọi là phản bổn hoàng nguyên. Kinh sách Đại Thừa do ảnh hưởng Bà La Môn Giáo mới có đại ngã và tiểu ngã. Nó thì à, Bà La Môn Giáo thì nó có xây dựng cái đại ngã và cái tiểu ngã. Một con người chúng ta làm cái tiểu ngã và cái đại ngã thì nó rộng lớn minh mông ví dụ như mỗi một con người là một cái tiểu ngã và cái đại ngã như là cái biển minh mông nước còn cái tiểu ngã như là một giọt nước khi một người mất đi rồi thì cái giọt nước nó sẽ nhiễu vào trong cái đại ngã nó hòa tan thì nó coi như là không còn cái tiểu ngã mà nó trở về với cái đại ngã do đó nó mới có cái chỗ phản bổn hoàng nguyên đó đó là ảnh hưởng của bà la môn giáo là kinh sách đại thừa kinh sách thiền tông thì ảnh hưởng lão giáo mới có bản thể vũ trụ đó thì do lão giáo nó mới có ừ, mới có những cái câu ở trong kinh năm qua nó đạo cả đạo phi thường đạo danh giả danh phi thường danh đó. cái câu của lão tử viết ở trong cái cuốn mà kinh năm qua đó thì có đó cái chỗ bản thể đó nó không tên không tuổi không gì hết ai nó có tên có tuổi có hình có dáng thì nó không phải là bản thể của vũ trụ cho nên nó ảnh hưởng thiền tông thì nó ảnh hưởng lão giáo nó mới có cái, cái danh từ nó mới có những cái tên là bản thể vũ trụ nó đó nó mới có cái cái tánh rồi cái thể rồi cái phật tánh đối với đạo phật những việc này chỉ là một lý một hí luận một hí luận là à, một cái điều mà luận chơi cho vui chứ chẳng có ích lợi và thiết thực gì cho loài người nghĩa là cái này nó chẳng có đem đến cho chúng ta có cái lợi lạc giải thoát cho chúng ta một cái gì hết cho nên đức phật gọi cái này là gọi là cái hí luận và trong 62 sấm ba lập luận của ngoại đạo trong cái thời Đức Phật thì nó cũng có xây cái bản thể vũ trụ này bởi vì ở trong đó nó bà la môn mà nó có đại ngã và tiểu ngã cho nên nó cũng đã có rồi vì vậy mà Đức Phật gọi là cái đó gọi là hí luận hí luận là luận chơi chơi vui à, cao thấp hơn thua cho vui chơi chứ còn không có cái lợi ích thiết thực đối với đạo Phật thì cái gì thực còn cái hí luận thì không có không có không có đùa chơi như vậy vì thế Đức Phật chỉ thẳng cho mọi người biết có 18 loại tưởng. Tịnh độ tâm chiếm sắc tưởng làm cứu cánh của mình. Thiền tâm à, chiếm pháp tưởng làm cứu cánh của mình. Ở hai cái hai cái tâm này á, thì họ cái cái họ chiếm một cái một cái tưởng để họ làm cái cái cái, cái chỗ cứu cánh của họ. À, xác định để chúng ta thấy cho rõ và đồng thời sau này thì quý thầy cứ về suy ngẫm lại những cái điều mà kinh điển Phật đã chỉ cho chúng ta biết 18 cái lại tưởng và đồng thời ở đây thầy xác định cho biết rằng cái thiền tông nó chiếm cái tưởng nào và cái tịnh độ tông nó sẽ chiếm cái tưởng nào do thế lấy tưởng mà cho rằng thật cũng như người ngu nghe vang mà tưởng tiếng à, thấy bóng cho là hình đó là hình thức điên đảo vô minh nên tu đời này sang đời khác cũng chẳng ra gì nó thì mình nghe tiếng vang mình cho đó là tiếng thì nó là mình ngu à, mình nhìn thấy hình bóng mà mình cho đó là hơi, mình thấy bóng mà mình cho đó là hình là thật thì đó là mình sai bởi vì tưởng nó chỉ là cái bóng dáng mà thôi chứ nó không có thật dù là pháp tưởng dù là sắc tưởng nó cũng đều là bóng dáng mà thôi nó không thật <coughs> kính bạch thầy khi nhập tứ thiền các hành trong thân đều ngưng nghỉ hoàn toàn huyết trong tim dẫn đi trong ống trong các ống mạch nuôi khắp châu thân lúc đó nó động lại hay ở trạng thái bình thường và bộ não còn hoạt động gì không Hay cũng ngưng hoạt động và hơi thở tịnh chỉ hoàn toàn thân hiện giờ giống như một pho tượng đến khi muốn phục hồi trở lại trạng thái bình thường không khó khăn gì nếu thật sự như vậy thì thật là di diệu hy hữu thai đạo phật không có pháp nào trên thế gian này sánh được và lý thuyết âm dương ngũ hành trong y học chỉ còn là giả thiết ở đây các à, thầy chân thành hỏi cái này thì ừ, ừ, thầy nói rằng nếu mà tứ thiền thật sự ra tứ thiền thì phải đạt như vậy nhưng mà chưa biết nó là cái cái ngưng hoạt động vậy như thế nào mà con người mà chúng ta phục hồi lại được chứ không khéo nó ngưng hoạt động rồi nó sẽ đi tiêu luôn nó không phục hồi lại được ở đây thầy sẽ à, giải thích để cho thấy cái sự phục hồi lại cái sự sống của chúng ta khi nhập ừ, nhập định đáp khi người nhập tứ thiền hơi thở tịnh chỉ mà hơi thở đã ngưng thì tất cả những sự hoạt động trong thân à, đều đều ngưng hoạt động à, tại sao cái hơi thở mình nó quan trọng các, các thầy tất cả lưu ý cái hơi thở mình còn thở thì tất cả những bộ phận ở trong thân chúng ta nó theo cái nhịp của hơi thở mà nó tim nó cũng vậy nó không phải theo cái nhịp hơi thở mà nó hoạt động mà nếu hơi thở dừng rồi thì bắt đầu tim nó không phải dừng bao tử nó cũng phải dừng gan ruột gì nó cũng phải dừng hết nó không hoạt động được gì hết coi như là hơi thở ngưng là ngưng hoạt động hết cũng như bây giờ thầy nói như cái máy mà cái bộ phận mà nó hút gió với xăng nó không có thì cái máy đó nó cũng chỉ ngưng liền tức khắc mà nó ngưng rồi thì bánh xe con bánh xe lớn ở trong cái máy đó nó cũng ngưng hết chứ nó không có làm sao nó chạy được hết nó thì cái hơi thở là cái vấn đề quan trọng cũng như là cái cái cái cái cái chỗ mà cái xe mà cái chỗ xăng với hơi với không khí nó hòa khí nhau đó để mà nó đốt cháy nó làm cho cái xe chạy đó cái máy chạy đó thì cái chỗ đó là cái hơi thở của chúng ta đó à, cho nên ở đây chúng ta biết được khi mà nó cái hơi thở nó tịnh chỉ rồi thì các hành ở trong thân nó phải ngưng mà nó ngưng như thế nào để mà nó sống đây đây bây giờ nó ngưng hoạt động hoàn toàn máu thì dừng lại không có à, không có chạy không có đi được nữa nó đứng lại hết nghĩa là bây giờ cái máu đó nó tới đó cái vừa cái hơi thở ngưng là bắt đầu cái máu đó nó ứng lại đó nó không có đi tới nữa được nó không chạy tới nữa vì cái tim nó ngưng rồi nó không còn cái sức đẩy nữa ừ. nhưng không đông đặc nó không đông đặc nó không đông đặc là nó còn cái gì mà nó không đông đặc hơi ấm trong người còn không mất nghĩa là cái hơi nóng mà trong người còn thì cái cái cái máu nó không đông đặc nó đứng lại đó chứ nó không đông đặc còn cái hơi ấm mà trong người mất thì cái máu nó đông đặc liền những cái phần tế bào não trên cái đầu của chúng ta những cái phần tế bào não đó từ lâu đã hoạt động cùng với nhịp thở nghĩa là bây giờ chúng ta đang thở thì nó có cái phần tế bào đó nó hoạt động với cái cái nhịp thở của của chúng ta đó thì nó đang hoạt động nó điều khiển những cái thần kinh ở trên cái cái não bộ chúng ta để đưa tay đưa chân hay muốn cái gì nó đều do cái sự điều khiển của nó ở trên đó thì những cái phần mà à, tế bào mà não mà nó hoạt động theo cùng cái nhịp của hơi thở hòa hợp với cái cái bộ máy đang hoạt động của cái cơ thể đó thì cái người mà cái hơi thở ngưng đó, thì tất cả cái tế bào đó nó ngưng theo hết nó không có hoạt động nữa à, <clears throat> từ lâu đã hoạt động cùng với nhịp thở thì hiện giờ đều ngưng hết những phần tế bào nào tế bào não nào từ lâu chưa hoạt động bây giờ ở trong cái đầu của chúng ta nó có những cái phần mà tế bào não từ lâu nó chưa hoạt động nó không có hoạt động theo cái hơi thở cho nên nó nằm yên đó nó chưa có hoạt động đâu à, bây giờ chúng ta mới à, bây giờ thì khi mà cái tụi này nó ngưng hoạt động cái tụi tế bào não này nó ngưng hoạt động theo cái hơi thở theo cái bộ máy làm việc của nó chung nhau đó thì nó ngưng nhau thì nó ngưng hết cho nên cái tụi này bắt đầu nó hoạt động tụi kia ngưng là nó bắt đầu nó hoạt động vì nó hoạt động á cho nên cái hơi ấm ở trong người chúng ta còn còn nếu mà nó không hoạt động á thì cái hơi ấm ở trong trong người chúng ta mất luôn cho nên cái người chết là do cái bộ não do cái phần tế bào não nó không hoạt động mà nó hoạt động được là do chúng ta đã tu tập đến thức nó chứ không phải khi không mà nó mà nó hoạt động đâu nếu mà hơi thở chúng ta bây giờ chúng ta đương mạnh này bình thường này mà chúng ta chưa biết cách nhập định này, chúng ta chưa đánh thức được cái tế bào não đó nó hoạt động á thì trong khi đó mà chúng ta à, nhảy xuống sông tự tử này hoặc làm cái gì cho chúng ta ngộp chết đi không có thở được đó thì ngay đó là cái cơ thể chúng ta máu nó sẽ đông đặc và nó nó nó nó nó, nó không có à, nó lạnh liền tức khắc nó không còn có cái hơi ấm nữa nó mất đi đó thì ở đây thầy giải thích rất là tỉ mỉ để chúng ta thấy được cái phần mà đánh thức cái cái cái phần tế bào não để cho nó thay thế cái tuổi mà tế bào não kia ngưng nghỉ đó bởi vì trong cái đầu của chúng ta nó có nhiều cái loại tế bào mà có số nó không chưa làm việc và bây giờ chúng ta đánh thức nó để nó làm việc vì thế hơi ấm trong người à, hơi ấm trong người không mất sáu căn không bị hư hoại à, thân mới phục hồi lại dễ dàng bởi vì sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta nó không bị hư hoại những cái vật mà có thể dễ bị hư hoại là mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta ừ, mà nó nhờ cái tế bào mà não mà nó không làm nó từ lâu nó không làm việc bây giờ nó đứng ra nó làm việc nó hoạt động mà nó giữ lại cái cơ thể chúng ta để chúng ta phục hồi lại mà nó không bị hoại diệt khi người tu nhập tứ thiền đó là giai đoạn đánh thức tế bào não mà từ lâu nó chưa hoạt động nghĩa là bây giờ mình ở trên cái đoạn đường mà à, xả hỷ xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh đó, cái đoạn đường mà hàng ngày mà tập để mà um, điều khiển ví dụ như bây giờ à, thầy hướng tâm thầy nhắc này hơi thở phải tịnh chỉ nè à, các hành trong thân phải tịnh chỉ nè thì bắt đầu nó tịnh chỉ được bao nhiêu nó tịnh chỉ được một phút cái bắt đầu nó nó thở trở lại chứ đâu có tịnh chỉ lâu đâu cho nên nó tịnh chỉ một phút đó, là tức là nó kéo dài được một phút đó, là nó đánh thức cái tụi kia vậy cái tụi mà không làm việc nó nó nó nó, tế bào não nó không làm nó nó nó, nó nó nó không làm việc đó. bây giờ nó đánh thức nó khi mà nó à, khi mà nó nó đang nó đang nó đang ngưng như vậy đó thì cái pháp hướng nó có cái hiệu quả là nó à, nó nó nó làm cho cái hơi thở này ngưng thì cái tụi kia bắt đầu nó à, nó hoạt động nhưng mà nó chưa hoạt động á thì bắt đầu cái cái cái tế bào não mà nó làm việc với hơi thở thì bắt đầu nó thúc đẩy rồi nó thúc đẩy thì tức là hơi thở nó phải thở trở lại coi như là chúng ta không kéo dài được lâu chỉ trong vòng một phút rồi lần lượt chúng ta tập dần tập dần điều khiển cái lực của chúng cái lực pháp hứa nó điều khiển nó làm cho hơi thở dừng và nó đánh thức cái tế bào não kia bắt đầu làm dậy bắt đầu thức dậy làm việc và do từng tự từng tự bắt đầu tuổi kia nó trỗi dậy nó làm việc hết thì bắt đầu cái này nó ngưng nó ngưng luôn cho nên chúng ta ngồi một ngày hai ngày cho đến một tháng hai tháng vẫn dễ dàng mà không khó khăn và cơ thể không bị hư hoại khi nó chịu hoạt động thì hơi thở chúng ta mới tịnh chỉ nghĩa là mới tịnh chỉ hoàn toàn khi mà tuổi này nó chịu hoạt động rồi thì lúc bây giờ cái lệnh của cái pháp hướng của chúng ta nó mạnh nó hướng như vậy đó mà cái tế bào não mà trong đầu của chúng ta nó chưa chịu hoạt động thì nó chỉ có chút rồi nó bắt đầu học thở trở